Ôi hiểu biết chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo tôi Clip này ờ, tất cả chúng tôi sẽ đi đào chuột nha các bạn nhá Anh em nào thấy hay thì hãy link kia và chia sẻ tôi nhá Đây là những cái đồ nghề các bạn tôi đang mang đi Anh ơi lấy xe lấy xe lấy xe Tôi đây tôi đây Đây là bạn thằng tôi Bạn bạn đây cầm cái xe rất là ngắm Bạn ơi mang cả tải đi tại đâu mà đâu mà mà tôi xách tại vô em ơi đi thôi anh em tôi đang đi con chuột kia đất mạng bạn phi tặng lên bạn phi tặng đi không mà đồng chuột đây nó cũng chạy được ở chạy này được nhanh đâu à, còn này nó có hang cái nào nó kiểu gì nó chạy mấy hang hang không không nhưng mà tôi thấy chuột nó còn cho cho này vào con như là khi có mèo cắn nó cắn thôi này được hang chuột này đâu đâu đâu à. đâu đâu đâu chúng tôi là đâu loạn điên à hang chuột chú á sao cho đây nó cắn nó cá rồi bạn tôi đã đập mắt chuột quay đi á Cú sán này Rắn này, rắn này, hai luôn, tao bảo là rắn. Rắn. Để xem rắn, đéo đấy. À đây, đây là con run run rắn, không phải con rắn, run rắn. Cái rắn nhìn mỏ. Run rắn, run rắn. Con chân là nó có chân Con run rắn đây, con run rắn có chân mà, có chân mà, có chân. Con này con con con con này cắn phát chết chết chết thằng cương à, những thằng béo béo cương hay chết dễ chết à. Ôi, cắm, cắm kỳ. Bắt đầu. Đây là cái này là cái to này ngu. Đây là Trung Quốc cả Quốc chết mẹ. <laughs> mất rồi xuống cột là mất rồi à, <laughs> chưa chết đâu chưa chết đâu đây đây cặp ra <laughs> thôi đi nè đột chạy ai thôi vào vào vào vấn đề đi mất người rồi mất người rồi ô tao phải có con gì chạy vào đấy hiểu ạ con nào chạy đây á hay con chuột nó vừa xóa <laughs> con chế Kuri. Kuri, kuri. Sari. Pup pup pup. Này. Cô cần nói ra đây ấy. Sầu này, hàng mà nó lứa kia nhỉ. Ô kia kìa. Có đúng không? Nghĩ lắm <laughs> mà có tổ ấy. Không, không, ra không. Dừng lại rồi. Hiện ra đã sợ. hai cá hai anh kìa ui trời ui trời từ từ từ từ có ấy kìa ổ còn chuột con à! ảnh anh phải lột mẹ dưng mà hai con hai súc vật mày đang nghe sợ kìa Trời ơi, chiều đến được con chuột nào cũng vậy Rồi anh em có tiến hành đá nhanh để còn nghi nghi kế hoạch khác thế rồi cứ cua đi xô vứt đất lên cho người ta cũng được cả, mẹ người ta người ta mẹ à. <laughs> ruộng nó càng to chuẩn rồi ruộng càng to chuẩn đó ô đi mình chuẩn đúng phải có một đứa đứa bên với này này xem đứa thằng này nên sang bên đầu yếu nhá <laughs> lại thấy chuẩn chạy ra bằng nó ra bằng bằng ở đâu đâu <laughs> thì cái tao đi đến trạm y tế rơi rơi cầm rồi ra mày tao khui đâu cái bằng được thì có chuột cái hàng này như chưa Oh, hola, hola, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Chơi cân cầm đi. Ô, đây nè. Có ai? Ai vẫn còn nhiều. Ui, sầu lắm. Chơi mẹ nó. Phòng đường, Phạt thế này. Anh sáng cái đường này đây. đi qua, đi qua sập sập đi. Đi phải gói. Này rơm đây mấy này hướng gió hướng nào ở đây đốt đốt đây luôn đốt đây luôn rồi vào đây luôn này thôi giả phép là rơi thôi rơi đừng thế đi tay đây đây đây đây à, cái gì cả đấy không mày được đâu không không mày đâu không hai không chuột đâu không chuột đâu không chuột đâu không cút rồi cút rồi cút rồi cút nữa ờ nó chắc nó đang nào cả nó đi nó đi đâu rồi cái mã nó hay gì rồi mày cứ đốt mày cứ đốt đốt đốt lên thôi ờ sang cái tháng này mười chín cái hàng này sau tốt dần vẫn được xem nó lên tháng nào khói tất cả là nó không chê ờ khói nào không ơi đây có hàng ở đây không đây có hàng ờ, phải ấp ủ cơ Đây là mấy anh em kiểu là rảnh hàng đi đốt đồng theo vâng đây đây đây dương ca ve và thắng ngăn hại giờ người ta người ta cu đâu nghe là cái đấm mặt bố mày cuốc hết bờ đập này à, bên kia là kiểu cá chép à, và tân chim to Rốt cuộc là tổ kìa Kết thúc không? Mày nói đi Lắm tổ thế À đốt đốt đi Đốt cả cái ruộng này đi Cầy vào cứ cầy vào đốt đi đốt đi đốt đi đốt đi chúng mày cẩn thận nha em tới đây vợ chồng đang ngủ với nhau mày đốt này ảnh hưởng hạnh phúc gia đình á ảnh hưởng cái sinh kế hoạch quá sinh sản quá ờ, quá đấy hiểu không con này nhé thì đéo nó ra nó chạy sâu hơn ấy sâu hơn thì nó cũng cạch sâu cái nào được cái nào thêm nào thôi bới đi bới đi chỉ thế thôi bới ra đi đừng cho mà sâu quá anh cho ấy quá khói cái đéo vào được hơn kiểu gì mày cho mình ly thắm khách gây chặt ờ, gây chặt rơm mà khói nó không vào ờ đúng rồi đốt xong khi chặt rơm đừng để ừ, đừng để lửa đừng để lửa đừng để lửa trái ta bảo tôi vừa nãy rồi bạn đừng để tôi động vào cười dậy này đừng để nửa trái làm gì dâu đi đốt vào mà đừng để nửa trái dìm cái xẻng quá cầm cái xẻng dìm quá đây xẻng đây dìm nó xuống đừng để nửa trái đi hết đốt hết cả đầu mày mày để mày để đây sâu sâu lấy xẻng dìm xuống rồi đấy đừng để nửa trái đây được cái này đây lửa trên kia đừng ngại ngùng và hãy chạy ra để bọn anh thịt mày về nhà yêu bắt chuột sao ăn vào hành hành vả chết cả lũ ăn là dính bả chết cả lũ để để để để để tí bỏ ra bỏ thằng nào ăn chuột nhà ăn chuột nhà và tao tao thật sáu thằng đi ăn trần nhà gì mai lớp bằng bằng sáu đứa ăn chuột nhà của gì mai bằng sáu đứa chi chi chi chi chi chi như ta ra ô có chỗ này mang tải chứ mang tải có bỏ đi bỏ đi bỏ đi ôi ôi chạy cá trong á chắc khó cái nào, khó vào là cái chắc đợi nó chạy chó là sủa đấy <laughs> con chó nào sủa đấy cứ bên vẻ mày nhìn à, ra mà nó chạy ra gì cầm cầm cầm cầm cái cổ rồi đây còn lôi lôi lôi chim à lôi cá chim à cầm cái gì cầm súng pháo trôi đấy trôi nước nó trôi rồi mưa trôi cả bầu trời đấy ui ôi con rắn câu luôn câu luôn câu nó chìm mẹ rồi thì đang câu cái đó <laughs> kia kia sang bên kia luôn rồi kìa ấy lùm <laughs> bây giờ muốn chích mẹ đi mày kia nó kia nó vẫn đang vệ à kia kia đúng không đấy đấy ừ. tu thắng thắng nhảy thôi thắng rồi à.